dạ. chết tăng tăng tăng tăng tăng kia em ơi tăng kia em ơi đi mẹ để mất kịp quá có chơi được không chơi được không từ từ từ từ từ từ vàng chưa ui mới chơi rồi vàng là vàng mới chơi rồi à, <laughs> chưa tuần này á một game mà được 16 điểm à? một game được 16 còn win win à đâu win là 16 mà thua là trừ 20 mấy 24 tính ra là phải auto win á thì mới lên run được chứ mà ví dụ mà hai thắng một thua thì lô hốc lô hốc hello anh trí hello anh trí hello hello hello mọi người quan nhà. rồi ugot này ugot anh vàng này mới chơi rồi và mà gặp kim cương là là ác ác mới cày lại rồi ba cây thuế rồi ba thứ cây rồi em ơi em ơi con mu này con mu này không không em đang chơi biết rồi được anh chơi được ui rồi <laughs> đây gì đây hát nào à mẹ hết ông ông amumu này đến ông ugot này u đau đầu quá ta ơi đau đầu quá nhức đầu quá ồ ổn áp không từ từ từ từ từ từ bố đập bố đập chết ủa đi từ từ nha bút máu nha máu này dạ Ju đã hiểu rồi Hả? Em cứu, em cứu, em cứu đấy Ôi, gì đấy? Đổ mà Ô, Ok em cầu Em đưa cái đầu cho nó lên đánh em mới mới đánh được sao đánh Không, cái chậm là đánh không? Đánh em hả? Phạm với thôi hả? Đừng chọc về, đừng chọc về Nè, nè, nè, nè, nè, nè, nè Vô, vô, vô, vô, em tắt, em tắt chết rồi rồi ôi anh yếu quá chết mà lo được mà ngon ngon được được được được được được được mà lo được mà lo rồi lo, lo thôi lo được mà lo được mà đánh bóng này báo báo báo đây xì lâu mà xì lâu được mà ôi hết rồi đi đâu đi đâu lại đi thôi được không? Thì mẹ mẹ Rút lại Đi rồi Đầu Nghĩa đi luôn rồi Thấy Thôi bố luôn, bố luôn Con ta là con đấy Đây từ từ từ từ từ từ từ từ từ Đây rồi, đây rồi Đây rồi, đây rồi, hàng về đây rồi Hàng về Ôi trời ơi Đây, đây, đây, đây luôn, đây luôn, đây luôn Anh về Ôi, để, để, để, đi để, để, đi để, để, để, để, để, để, để, để, để, để, để, đấm bằng à, về yeah. Ôi ơi Rồi Lúa về, lúa về quyên hoa Mày tôi phóng mít mà tôi 4 không chứ tôi mà phóng auto chúng là địch mày bây giờ là 40 không rồi 40 không rồi <laughs> Ê, ok chưa đi ra đi đi đi rồi bị tắt tim rồi tôi đi na thôi anh chết rồi à cùng cậu nó khỏe quá rồi rồi hít đó, con gấu Trời ơi, anh Hiếu cứ trôn game thôi Lại trôn game rồi, Ê, không, anh không nhìn con gấu đi, bốn một luôn á Đây này, đây này, đây này, đây này Có tiền được hướng nhá Hay rồi, hay quá Cút ra, cút ra, ui, tiền về <laughs> Tiền về, tiền về Ê, anh ra, anh thả mít nè, từ từ, từ từ, từ từ me, wet me wet me, you okay? Lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ đâu rồi Rồi ăn tự chế đi anh tự chế đi Ủa còn không có quạt Em đây em đây em đây Rồi lại em đây quá rồi wow thương tiếc đây này ông quy này thấy rồi thấy rồi từ từ từ từ ôi mẹ vật dính rồi gì gì <laughs> lại đập rồi đi đập với người ta cứ thấy rồi đập với người ta tại sao chạy xuống luôn đi em à, vừa đập trên chết thằng Diana À Diana, Diana Má sao anh xuống chơi được Còn thằng support anh sao chơi một hai thằng được Đã nói tự chơi rồi, em cứ thế thôi, thấy rồi thôi Không, thấy thấy rồi nhưng mà mày mày mày góc này khúc sai mẹ rồi Để ra Amu trên cái trung rồi Amu Để thằng công ty Thời Cứ không anti thôi, sao mà đánh được lụm luôn lụm lụm mắt đông có đi rồi đông hiểu rồi à sao đồng đi đồng đi tốt chết đây nữa cái gì đây Ê, hai bot mình mẹ ngu lắm ấy à tốt mình nô no hốt luôn rồi Em, em, em, em, em Em chạy xuống bot đi, chạy xuống bot đi Ăn solo, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi Ăn bọc này, ăn bọc, bọc hậu lại nè Chạy đó, chạy ra đi đó. Đi đi đi, lên coi lên lên lên lên lên lên lên lên lên lên. Thằng Diana đang xuống nha, làm nhanh nha, làm nhanh nha. Bắt đầu. Được không? Được, được, được, được, được. Cứ được thôi. ta đi đây luôn nè, mọc đâu rồi. Đây rồi, đi. What the fuck? Ê, ê, ra mid, ra mid, ra mid, ra mid. Ra mid ăn sứ à? mai trăm một chín mình phải bán cũng mua thằng tư đây thằng kia đây rồi đổ à, tìm mình rồi à, Ê, team mình có em có, có đúng em ăn thôi á thằng mua này thằng mua này thằng mua này mình có đúng em với anh thôi á trời ác chưa kìa Almate này Almate này chết rồi bắt đi bắt bot đi ê ê ê ê ê ê ăn thịt thôi tí thôi tí thôi rồi lại dương thôi ra đánh răng đắp được chạy thì bot thôi sửa ăn được rồi đồ mẹ nó ra nó ra chết em Con đường mesti apa? No, dah. Lô hốt rồi. No money. Làm gì trời? Hai thằng mày đăng kia tao hiểu Ừ, đi uh em đi cover anh đi lấy số đấy đi đi, đi lấy số của mấy thằng ờ, thằng yếu yếu yếu đi không không volley là không chơi được nè không mod à từ từ em ơi từ từ từ từ từ từ đợi đợi đợi anh đây đợi anh đây mai team mình làm gì đấy trời trời chiếc game kìa đây rồng nha rồng nha về đâu về đâu về đâu cái bắt đâu tôi ngón chứ ngon mà ngon mà ngon mà dưới là dưới dưới dưới, dưới độ à làm phát với con à con gì con kia na làm phát là đi lúa ê nó đánh em ơi nó đánh em ơi ôi bọc bọc luôn rồi. à đấu sâu giờ trời chị ông quá hả thế rồi thì con cậu nó sao không thấy nè Nó luôn cụ giếng à Cậu nó tele sao anh không thấy luôn á Không mua flash à? Không mua có flash à? Chỉ không có Rậu, rậu, rậu Bọt tù hết, bọt tù hết Sao, sao, sao, sao Thằng mua trên rồi, thằng mua trên rồi Ê, ê, ê, đấm, đấm về Chơi được luôn á không bấm về rồi cái điện thoại cứ bận này như à má mày nha ủa em chết à đi rồi em thì thằng mù đâu ta thằng mù đâu ta tao mua trấu á ui ui ui ui cứ núp sau thôi cứ núp sau thôi mẹ em mát thì mình hơi xuống nguy hiểm quá nhỉ à này mình có quyết định mua đâu ta kìa ấy ai ra rồi đó đi ui phải phải trưởng lại bớt alon rồi đây đây đây đây đây có tim này có tim nào được không má mày fuck fuck fuck you bitch lột chưa lắm tôi bấy đỏ bọn Uvat làm gì nhỉ em bong em bong em bong gì nữa rồi cứ đánh thôi cứ cứ đòi giết người ta thôi cứ đòi giết người ta thôi rồi ăn người ta thôi Thịt thơm quá mà dạ. chết tăng tăng tăng tăng tăng kia em tăng kia em ơi đi mẹ để mất tiền quá có chơi được không chơi được không từ từ từ từ từ từ từ ui <laughs> đầu mẹ phóng lao chết luôn thằng uh, thằng gôn kìa trời ơi không biết vì sao mà chết thằng gôn luôn của tao rồi có hai kiếm kìa út dọc gôn kém đau lắm gôn kém đau lắm quá quá khổ nhà con khó rồi em đi em quá để ôm đủ lên chứ này hả à, đấy wow mày mày Ê, em em nhanh em nhanh rồi <laughs> em nhanh rồi Diana Diana một, một phát đi luôn Diana à. là một con môi chết luôn